Xin chào anh em thì à, ngày hôm nay cơ sở tôi lại tiếp tục làm clip để uh, giới thiệu đến cho anh em đi uh, chơi tài xỉu đánh tài xỉu đi uh, lắc tài xỉu bịp ở sòng sới giúp cho anh em có cái tỷ lệ chiến thắng khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi của bên cơ sở bên tôi chuẩn bị giới thiệu đến cho anh em đây đó chính là cái bộ đồ chơi chấm cảm ứng hột tài xỉu hột tài xỉu cảm ứng và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang này anh em nhé đó thì anh em nào mà sử dụng qua cái bộ đồ chơi ờ, một tài xỉu cảm ứng chấm cảm ứng tài xỉu ờ, và cái nón quét báo dung một tài xỉu này thì anh em cũng biết cái độ hiệu quả mang lại cho anh em khi mà anh em ra sòng sới anh em đi chơi là như thế nào đúng không ạ thì ở đây giới thiệu nhanh luôn với anh em là ba một tài xỉu này tôi đã làm sẵn cái chấm cảm ứng vô trong ờ, ba mặt lục anh em nhé đó và bao một tài xỉu này là bao một tài xỉu cảm ứng Đấy. và đây nó chính là cái à, nón quét báo dung một tài xỉu cảm ứng không tang đó, anh em có thể thấy là cái nón rất là đẹp nha anh em nhé đó, anh em ra sòng sới anh em đi chơi ấy, thì anh em đội như một cái món phụ kiện của anh em đó, rất là ok rất là trẻ trung và thời trang thì ở đây cái một tài xỉu cảm ứng này cái bộ đồ chơi này thì ờ, hoàn toàn không tăng tích tôi có thể bao cho anh em ăn thua trẻ ra đó, tăng tích của nó cực kỳ là nhỏ anh em không thể làm phân biệt được anh em nhé đây nó chính là cái chấm cảm ứng mà chưa được ờ, làm sẵn vô trong ờ, hộp tài xỉu cảm ứng anh em nhé đó đây nó chính là cảm ứng này Đấy. thì khi mà anh em ra sòng sới chơi anh em không luồn được uh, hột vô trong sòng sới ấy, thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách đó là cách để anh em à, chơi được cái bộ đồ chơi à, một tài xỉu cảm ứng và cái nó quét báo dung một tài xỉu cảm ứng không tang này nó hiệu quả thì à, một là anh em có thể luồn được đưa được bộ hột này vô trong sòng sới của anh em này và sau đó anh em đội nó là anh em chỉ việc chơi thôi đó cái tỷ lệ báo chuẩn xác của nó cho anh em lên đến 80 90 phần trăm anh em nhé Đấy. thì khi nào có lục lên thì máy sẽ báo dung cho anh em biết mà không có lục thì à, máy nó sẽ không rung lâu lâu thì nó sẽ có một cái nhịp rung bắt sóng nhẹ anh em nhé đó thì à, tôi sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em cái cách thứ hai đó, thì ở đây là ba cái chấm cảm ứng này rất là nhỏ đúng không anh em đó thì khi mà anh em ra sòng sới chơi ấy, anh em à, chuẩn bị cho tôi một cái tăm hoặc là một cái gì đấy có vật nhọn để anh em có thể cậy cái cảm ứng này lên anh em nhé đó. và trước khi cậy cho lên tay thì anh em bôi qua một lớp kem đánh răng hoặc là thuốc mỡ mắt Đấy, để anh em tránh cái tình trạng là cảm ứng nó dính vào tay này đó, anh em sờ vào nón là coi như là vứt anh em nhé đó, nó sẽ bị nhiễm Đấy, anh em lấy một cái đầu nhọn anh em gạch cái chân keo ở, cái dưới cái bề mặt uh, chấm cảm ứng này thì tôi đã làm sẵn một cái ít chân keo anh em nhé khi nào mà anh em sòng sới anh em à, dán thì anh em à, cậy cái chân keo úp cái mặt đang ngửa lên này vào lòng tay của anh em đó ngửa cái chân keo ra ngoài và anh em ra sòng sới anh em chơi anh em chạm chạm vào hột kiểm tra hột của người ta là đánh thôi là chiến thắng đó rất là đơn giản nha anh em nha mà cái độ hiệu quả mang lại cho anh em lại cực kỳ cao đấy vừa rồi thì tôi đã giới thiệu sơ qua cho anh em hai cách để cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi anh em đi đánh tài xỉu bịp lắc bịp tài xỉu hiệu quả thì à, khi anh em ra sòng sới chơi này anh em à, gạt nút công tắc khởi động ở bên trong nón nó sẽ rung cho anh em một nhịp đó và cái à, nhịp rung của nó thì rất là êm anh em nhé anh em không phải lo sợ vấn đề người khác có thể biết được anh em đang cầm cái thiết bị rung hay là đang đội cái nón báo rung anh em nhé đó đảm bảo cho anh em luôn dùng rất là êm thì bây giờ tôi sẽ đội cái nón này lên trên đầu và tôi sẽ test cho anh em này khi nào có lục về thì ờ, tôi sẽ báo cho anh em biết anh em nhé đó, bây giờ tôi sẽ test cho anh em chén đầu tiên chắc chắn khẳng định với anh em trong này có lục Đấy, có lục thì anh em đánh lục tài đúng không ạ tiền lục tài khui đó 356 có lục tài đúng không ạ cực kỳ là chuẩn xác nha anh em nhé và cái cảm ứng nó bắt với cái nón quét một tài xỉu cảm ứng này cực kỳ là chuẩn đó tiếp tục test cho anh em chén này à, anh em à, bỏ hoặc là anh em có thể đánh những cái mặt khác tùy theo ý muốn của anh em đó thì chén này bên trong không có lục Nếu không có lục thì anh em đánh ờ, tôi đánh chơi chơi đánh nhất nhị xỉu đi đánh nhất nhị xỉu xem uh, có may mắn hay không khui cho anh em mày quá chén này thì ăn cũng khá khá khá, khá là đậm anh em nhé đấy thì uh, tùy theo những cái kinh nghiệm của anh em mà anh em canh căn anh em đánh Đó. anh em có thể bỏ cũng được Đó. chờ có lục lên thì anh em đánh không nhất thiết là anh em phải đánh anh em nhé tôi đánh đặt chơi chơi cho anh em luôn tiếp tục test cho anh em chén này tiếp tục không có lục Đấy, không có lục tôi bỏ Đấy, không đánh nữa khui cho anh em không có lục đúng không ạ đó không có lục thì anh em có thể đánh được xỉu hoặc là anh em bỏ tùy theo anh em thôi tiếp tục test cho anh em chén này bên trong không có lục tôi đánh à, nhất xỉu nhất nhị xỉu Đấy, vẫn tiếp tục đánh nhất nhị xỉu cho anh em nha anh em nhé khu cho anh em này có nhất nhị xỉu ôi giời ơi quá đỉnh đúng không ạ hôm nay quá là hên luôn tiếp tục đấy chén này có lục đúng không ạ có lục anh em đánh lục tài cho tôi đúng không anh em đấy chén này đặt lục tài đấy xuống tiền 346 lục tài anh em thấy cái bộ đồ chơi ờ, chấm cảm ứng tài xỉu hột tài xỉu cảm ứng và cái nón quét báo dung hột tài xỉu cảm ứng không tang này nó hiệu quả như thế nào chưa đúng không ạ thì anh em theo dõi video thì anh em cũng biết được rồi là cái bộ đồ chơi này nó báo cực kỳ là chuẩn xác cho anh em nhé đó anh em chơi cái bộ đồ chơi ờ, tài xỉu bịp này ra sòng sới thì anh em không bao giờ có cửa thua đấy tiếp tục chén này tiếp tục vẫn có lục anh em nhé đấy vẫn có lục thì tôi tiếp tục đánh lục tài đúng không ạ tiếp tục đánh lục tài cho tôi vui cho anh em đấy thì à, đây có lục nhưng nó lại lên hai con nhất nữa thì coi như đây nó là chén phản anh em nhé đó phản ở đây là sao phản là phản những cái chén thế hột như thế này thì đen thì mình chịu thôi không thể nào mà tránh khỏi được đúng không ạ đấy có lục nhưng lại lên hai con nhất đấy chén như này thì không đáng kể anh em nhé tiếp tục test cho anh em Đấy, à, chén này vẫn tiếp tục có lục để tôi xem lần này xem là nó có lục xỉu hay nữa không đó không thể nào mà đen hai chén liên tiếp như vậy được khui cho anh em lục tài 236 thốt tim đó đúng không ạ thì anh em xem theo dõi video thì anh em cũng ờ, cảm nhận được cái độ hiệu quả cũng như là cái bộ đồ chơi này nó báo chuẩn xác cho anh em được uh, bao nhiêu phần trăm rồi đúng không anh em thì anh em nào mà muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp một tài xỉu cảm ứng chấm cảm ứng tài xỉu và cái nón quét báo dung một tài xỉu cảm ứng không tang thì anh em hãy liên hệ với tôi trực tiếp theo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn và được uh, tham khảo thêm những cái bộ đồ chơi mới nhất mà bên cơ sở bên tôi hiện đang có Đấy. thì uh, bên cơ sở bên tôi thì chuyên cung cấp và tư vấn cho anh em những cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mới nhất 2021 mà cơ sở bên tôi đang có thì anh em đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh để à, theo dõi những cái video mới nhất mà cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn